Three hours later. Ừ, sau khi đi được một phần ba đoạn đường thì chúng ta sẽ dừng lại ở một cái nơi thì nơi này có thể chúng ta sẽ có thể đi vệ sinh này cũng như là ăn uống và sau đó chúng ta sẽ hành tiếp thì cái nơi này nó trải dài trên khắp cái con đường chúng ta đi thì khi nào mà các bạn mời các bạn có thể dừng chân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 ăn thì đã no rồi đó mọi người nhưng mà do đang đi trên đường thấy một cái cụ già đang bán hạt dẻ mà giữa trời lạnh như vậy nên phải mua thôi anh Phan 太干了，有点干。

Three thousand years later. đi ăn cơm hoàng đế nha mọi người ơi mà này cuối cùng đã san rồi mà mua quá trời luôn để mình quay cho mọi người xem mình quay cho mọi người xem mua từ hồi tối hôm qua luôn mà tối hôm qua đang đi chơi mà kiểu như gió ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Really.